À, chào các bác nhá hôm nay ờ, shop tân ánh nhìn giới thiệu với các bác ờ, mấy cái mẫu uh, van nạp nhé van nạp một chiều dành cho anh em đam mê chơi phụ kiện thì đây là có cái mẫu này gọi là van nạp uh, chân 8 này chân 8 uh, van nạp này là van nạp chân 10 nhé van nạp chân 10 van nạp này van nạp chân 12 chân 12 ở đối với cái mẫu van nạp chân 12 này thì đặc biệt dành cho anh em mà chơi đồ chế nhá đồ chế mà những cái đồ mà gọi là lấy hơi kiểu dây hơi xe máy ấy thì nó sẽ có cái gen 12 thì các bác về xoáy cái này vào nên là nó sẽ vừa luôn nhá van nạp gen 12 đối với van nạp gen 12 ấy, mà van nạp gen 10 ấy, thì các bác mua sẽ được theo một cái đồng đen bằng nhựa như này thì các bác các ém vào nó mới kín hơi được nhá con đồng đen đồng nhựa này theo cho các bác luôn nhá đây, đây là van nạp gen 12 à, số lượng thì cũng là rất là nhiều các bác uh, mua thì liên hệ trực tiếp nhá liên hệ trực tiếp với lại tốt, đây. đây là ban đạp gen 12 này thế còn đây là ban đạp gen 10 nhé ban đạp gen 10 ban đạp gen 10 Đấy. ban đạp gen 10 cũng vậy cũng sẽ có một cái nong đen nhựa đến theo cho các bác để về các bác ém nó vào cho nó kín hơi thế còn ờ, đối với ban đạp gen 10 này thì dùng được nhiều chỗ, ờ, chỗ lắm ví dụ như là cái nắp cái nắp bịt bình ấy của các bác này cái nắp bịt bình này, này thì người ta sẽ làm cho các bác là vừa gen 10 vừa gen 10 và đưa cái lông đen nhựa vào ép lại thì ta sẽ kín hơi nhé cái này gọi là cái van nạp một chiều có nghĩa là nó chỉ nạp cái chiều vào thôi nạp chiều vào thôi còn chiều ra thì nó không ra được thì gọi là để van nạp một chiều để các bác à, nạp vào ống nạp vào bình nhá đây đấy là tùy vào những cái kết cấu của nó ví dụ như cái này nó sẽ đi với cái gen 10 van 10 thế còn những cái mà van nạp mà các bác lắp thẳng vào van đấy uh, lắp thẳng vào cái cái cái van điều áp ấy thì thường nó là gen 8 nhé nếu mà lắp thẳng vào van điều áp thì thường nó là gen 8 các bác nhé thế còn các bác mà chơi đồ chế thì lại rất là cần cái ờ, gen 12 rất là cần cái gen 12 thế còn hàng trung bình thì các bác lại cần nhiều các loại gen là chân ờ, răng 10 thì các bác cần mặt hàng nào cần mẫu nào thì những mua đồng liên hệ alo trực tiếp với shop nhé cái này thì nó cũng ờ, rẻ thôi mua càng nhiều thì càng chiết khấu rẻ nhá đây là mẫu văn này đây văn nạp là gen 10 này văn nạp gen 12 ờ, này văn nạp gen 8 ờ, này nhá rồi có lòng đen nhựa đi theo cho các bác luôn nhá lòng đen nhựa này. các bác mua hàng thì mua lòng liên hệ trực tiếp với lại uh, shop tân ánh nhá shop này tân ánh đến từ huyện tân yên bắc giang bán uh, uh, loa bẫy chim này là bẫy chim và phụ kiện cho anh em đam mê nhé thì hôm nay giới thiệu với anh em về cái phụ kiện nhỏ nhỏ rồi xin ờ, chào các bác nhé à, các bác theo dõi kênh thông tin của shop thì vui lòng ờ, bấm vào nút đăng ký kênh nhé để các bác nhận được những thông báo mới nhất về những video mà shop giới thiệu những cái sản phẩm mới cho các bác rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau